khắp nơi đều có người dương tính, bệnh viện thì thiếu thuốc, nhân viên y tế nhiễm bệnh hàng loạt. Số người chết tăng lên hàng ngày, lò hỏa táng thì chạy hết công suất. Các thủ phủ như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh xác chết nằm la liệt, chất thành đống mà không xử lý kịp. Bị chính quyền bỏ mặt trong đại dịch, nhiều người Trung Quốc giờ đây đang phải sống trong tuyệt vọng. Họ đã không biết phải bám phiếu và tin tưởng vào đâu nữa rồi. Ngọc Vi mến chào tất cả quý khán thính giả của Duyên Vọng Cổ. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chi tiết có trong chủ đề ngày hôm nay. Xác chết chất đống Ở phía Bắc tại thủ đô của Trung Quốc, thi thể nhiều đến nỗi các kho lạnh trong các công ty thực phẩm do nhà nước điều hành đã bị biến thành các kho bảo quản tử thi tạm thời. Những cảnh tượng nghiệt ngã đang diễn ra ở Trung Quốc trong những ngày gần đây được chính những người trong cuộc chia sẻ lại với tờ báo Report Time. Cảnh tượng này gợi cho chúng ta nhớ đến cảm giác tuyệt vọng gần 3 năm trước, thời điểm mà dịch Covid-19 lần đầu tiên bùng phát ở nước này. Khi phần còn lại của thế giới học cách sống chung với virus này, thì nhà cầm quyền nước này lại kiên định với chiến dịch được gọi là Zero Covid. Nhằm mục đích xóa sổ dịch bệnh thông qua sự kết hợp của các biện pháp phong tỏa hàng loạt, theo dõi gắt cao và xét nghiệm bắt buộc bất chấp những thiệt hại nặng nề về kinh tế, tổn thất về người hay về tâm lý. Thế nhưng, sau khi trên toàn quốc xảy ra tình trạng bất ổn hồi tháng 11, thì nhà cầm quyền đã đột ngột thay đổi, nới lỏng chính sách Zero Covid vào đầu tháng 12. Việc đảo ngược chính sách này đã được thực hiện mà không báo trước, cũng như không báo về các biện pháp để kết thúc chính sách này theo từng bước. Kể từ đó, một lượng lớn dân số đã bị nhiễm chủng virus này bởi vì họ không được chuẩn bị tinh thần cho đợt lây nhiễm đột ngột. Và sau gần 3 năm sống dưới các biện pháp hạn chế Zero Covid, họ không có khả năng miễn dịch tự nhiên để vượt qua đợt bùng phát này. Hiện nay, đất nước này đang ở trong tình trạng khủng hoảng, trong đó các hệ thống y tế và dịch vụ tuyến đầu đều đang hoạt động vượt công suất và bị quá tải. Các cơ quan tư pháp cũng như chấp pháp đã tạm thời đóng cửa do các ca nhiễm lan rộng khắp nơi. Cây dược phẩm thì trống trơn, các bệnh viện vốn đã quá tải, thiếu nhân lực trầm trọng, đã cố gắng mời những y bác sĩ về hưu đi làm lại, cố gắng phục vụ và đáp ứng làn sóng bệnh nhân Covid không ngừng tăng. Cuộc khủng hoảng này vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp sự cam đoan của Bắc Kinh hôm 27 tháng 12 rằng họ đang chiến đấu trong một trận chiến đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ông Lý Nguyên Hoa, nhà sử học Trung Quốc hiện đang sống ở Úc, nói với Chỉ Bọc Time rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc trong đầu chỉ toàn là chính trị. Họ không bao giờ quan tâm đến sinh kế của người dân. Ông nói những gì nhà cầm quyền này đang làm hiện nay là nhanh chóng đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng thông qua việc lây nhiễm hàng loạt, để đất nước này có thể vực dậy kinh tế đang sa sút của mình. Sự hỗn loạn Tại nhà tăng lễ Tăng Thành ở thành phố Cảng ở phía nam Quảng Châu, các nhân viên đang liên tục tiếp nhận các thi thể 24 giờ một ngày. Hôm nay chúng tôi nhận 90 ca, một nhân viên nói với Chỉ Bốc hôm 22 tháng 12 với điều kiện ẩn danh, đồng thời cho biết thêm rằng 4 nhà xác khác trong thành phố cũng trong tình trạng ủng ứ tương tự. Cơ sở này đã hết xe vận chuyển thi thể, nhân viên này cho biết. Chúng tôi không thể nhận thêm vào thời điểm này, một nhân viên từ lò hỏa táng gần đó nói với Depot Time. Nhân viên này cho biết từ lò hỏa thiêu, xe tải đến kho chứa, toàn bộ đều đang hoạt động hết công suất hơn 200 học lạnh trong nhà xác cũng đã kín chỗ. Những gì họ nói phù hợp với một mô thức được lặp lại trên toàn quốc tại nhà tang lễ Thạch Kiều Phố thuộc sở hữu nhà nước nằm ở Trùng Khánh, nơi các video ghi lại cảnh hàng dài người xếp hàng bên ngoài cơ sở này. Khối lượng công việc gia tăng đã khiến cho các dịch vụ tang lễ buộc phải hủy bỏ. Một cư dân họ Lý sống gần đó nói với Report Time rằng cơ sở này đã phải thuê thêm nhân viên thời vụ với chi phí lên tới 500 nhân dân tệ khoảng 72 USD mỗi ngày gấp khoảng 3 lần trước trung bình hàng ngày của một nhân viên văn phòng. Quý vị nghe thấy tiếng ho ở khắp nơi, cô Lý nói trong một cuộc phỏng vấn. Cô cho biết do rất nhiều tài xế xe buýt bị bệnh. Bình thường cứ 5 phút là có một chuyến xe buýt, giờ đây phải chờ đến 60 phút. Theo một thông báo được chụp và chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, một lò hỏa táng ở quận Nguyên Thị, miền Bắc Trung Quốc đã hoạt động nhiều đến mức ba trong số các lò hỏa thiêu này đã bị trục trặc. Một nữ nhân viên họ Lương cho biết bệnh viện liên kết số 2 thuộc Đại học Y Quảng Châu thường chứng kiến khoảng 40 đến 50 bệnh nhân tử vong mỗi tháng, nhưng riêng ngày 23 tháng 12 có đến 22 trường hợp đã tử vong. Thật đáng sợ, cô bộc bạch. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại cùng ngày với Depok Time, cô cho hay nhiều nhân viên tiếp nhận thi thể đã bị nhiễm bệnh và cô Lương, người thường xuyên tiếp xúc với họ, bắt đầu có dấu hiệu cảm lạnh vào ngày 23 tháng 12. Các bác sĩ vẫn phải làm việc ngay cả khi họ có kết quả dương tính, trừ khi họ bị bệnh nặng, cô nói. Đâu đâu cũng thấy trường hợp dương tính. Không nói đâu xa, ngay tại bệnh viện của chúng tôi đây, tính đến nay có hơn 70% nhân viên đã dương tính với COVID. Áp lực đè nén này đã khiến giám đốc bệnh viện ở tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc gửi một bức thư dài cả ngàn từ cho nhân viên hôm 25 tháng 12. Ngày thứ hai, bệnh viện này tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân có triệu chứng sốt, yêu cầu họ chuẩn bị cho khối lượng công việc lớn hơn sắp tới. Theo tin tức của truyền thông Trung Quốc tại thời điểm đó, 1.400 nhân viên của bệnh viện này đã bị nhiễm bệnh. Số ca nhiễm virus bị che giấu Giống như họ đã làm trong những ngày đầu của đại dịch, các quan chức đã đặt ra một thách thức trong việc đánh giá bức tranh thực sự về đợt bùng phát ngày càng có tiến triển xấu đi này. Theo lời tường thuật của chính quyền, chỉ có 8 người tử vong vì căn bệnh này kể từ khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế COVID-19 vào đầu tháng 12. Con số này dựa trên định nghĩa về tử vong do Covid-19 mới được nhà cầm quyền siết chặt, tức là chỉ tính những trường hợp tử vong về suy hô hấp và viêm phổi liên quan trực tiếp đến Covid, một cách tính chưa từng thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Các số liệu này khác hẳn so với một bản ghi nhớ bị rò rỉ từ một cuộc họp cao cấp mới đây của giới chức y tế, trong đó ước tính rằng 248 triệu người có thể đã bị nhiễm virus này trong 20 ngày đầu tiên của tháng 12. Để chứng minh thêm cho bản ghi nhớ này, ông Du Tân Lạc, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế Chiết Giang cho biết hôm 25 tháng 12 rằng các ca bệnh hàng ngày ở tỉnh này đã lên tới 1 triệu ca, con số mà ông dự đoán sẽ tăng gấp đôi vào dịp Tết dương lịch. Cơ quan y tế hàng đầu của đất nước đã ngừng công bố số ca nhiễm hàng ngày kể từ khi biên bản cuộc họp này rò rỉ. Đầu tháng này, chính quyền Trung Quốc đột ngột đảo ngược chính sách Zero Covid hà khắc vốn đã tàn phá nền kinh tế và đẩy hàng trăm triệu người vào cảnh khốn cùng, những người phải chịu đựng các đợt phong tỏa liên miên trong gần 3 năm. Nhưng vì không có sự chuẩn bị gì trước khi dỡ bỏ chính sách này, nên các dịch vụ y tế, nhà xác đã rơi vào tình trạng quá tải, thuốc men cũng bị thiếu trầm trọng trong bối cảnh virus lây lan vượt khỏi tầm kiểm soát trên khắp đất nước. Đấu với trời các nhà quan sát lưu ý rằng khái niệm đấu tranh được sử dụng nhiều lần trong luận điệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc để mô tả các chiến dịch chống Covid của họ vốn đã được thêm vào hệ tư tưởng Cộng sản Trung Quốc kể từ khi thành lập đảng. Ông Mao Trạch Đông, một thành viên sáng lập đảng này và là chủ tịch đầu tiên của chế độ từng tuyên bố ngang nhiên đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, chính là niềm vui vô tận. Ông Lâm Hiểu Húc, một cựu giám đốc phòng thí nghiệm tại khoa nghiên cứu bệnh truyền nhiễm của Viện Nghiên cứu Quân đội Waterridge cho rằng tuyên bố sẽ diệt trừ virus này của chính quyền chính là một biểu hiện của chủ nghĩa cực đoan của họ. Lịch sử đã chứng minh rằng các loại dịch bệnh không bao giờ thực sự biến mất, chỉ là các loại bệnh tật dần dần suy yếu đi mà thôi, ông Lâm cho biết. So với các quốc gia khác đã mở cửa trở lại vào mùa hè, sau khi xác định rủi ro sức khỏe cộng đồng do biến thể Omicron gây ra là mức thấp, các biện pháp Covid mới ở Trung Quốc rõ ràng chỉ để phục vụ cho mục đích chính trị. Ông Bành Đình Đỉnh, một nhà bình luận chính trị ở Bắc Kinh, đồng tình với quan điểm của ông Lâm. Trong toàn bộ quá trình phòng chống dịch bệnh, chính quyền Trung Quốc đã không làm được một điều gì đúng đắn, ông nói với Report Time. Ngay cả sau 3 năm xảy ra đại dịch và xây dựng rất nhiều bệnh viện giả chiến, vậy mà vẫn không đủ khả năng điều trị cho bệnh nhân. Tôi thực sự không thể hiểu nổi đất nước này đang làm những gì. Ông nói thêm, đó là một biểu hiện của sự kiêu ngạo và thiếu hiểu biết của giới lãnh đạo tối cao Trung Quốc. Họ đã thất bại khi đấu với trời, tiếp tục thất bại khi đấu với đất. Giờ đây họ chỉ còn biết đấu với người thôi, ông Bành nói. Ông ta luôn cho rằng mình đã nắm hết mọi quyền lực rồi, ông nói thêm, ông ám chỉ ông Tập. Thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của các chuyên gia về dịch bệnh tại Trung Quốc. Theo bạn, sự kiện siêu lây nhiễm COVID-19 lần này ở Trung Quốc có phải do lỗi của chính quyền Bắc Kinh hay do lỗi của người dân? Nhớ để lại comment cho mọi người cùng biết nhé. Quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của dương Vạn Cổ nhé. Còn bây giờ, Ngọc Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.